để giúp trẻ hiểu về sự trôi qua của thời gian bạn có thể nói chuyện với chúng về hôm qua hôm nay và ngày mai ví dụ bạn có thể hỏi con đã làm gì ngày hôm qua trẻ có thể nói con lái xe đạp sau đó bạn có thể nói đúng rồi vậy con định làm gì ngày hôm nay trẻ có thể nói con sẽ giúp cha mẹ nấu ăn. Sau đó, bạn có thể nói, tốt lắm, và ngày mai chúng ta sẽ đi thăm anh họ của con. Một cuộc trò chuyện như thế này sẽ giúp trẻ hiểu được ý nghĩa của ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai.